Chào mừng các bạn đã trở lại với series 6 sai lầm khi sử dụng kem chống nắng của kênh Lucky Bado. Bạn là một cô gái da ngăm đen và nghĩ rằng như vậy thì không cần phải bôi kem chống nắng để làm gì vì kem chống nắng chỉ giúp bảo vệ da khỏi bị đen mà thôi. Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất mà nhiều bạn hay mắc phải. Bởi vì mọi làn da đều có nguy cơ lão hóa và ung thư da bởi ánh nắng. Chuyên gia mỹ phẩm Hàn Quốc chia sẻ rằng nếu bạn chỉ bị cháy nắng một chút thì không sao, khi ở ngoài trời quá lâu mà không có bất kỳ bảo vệ nào thì chẳng khác nào bạn hút tới 80 điếu thuốc một ngày. Mà bạn biết rồi đấy, thuốc lá có hại tới chừng nào. Vì vậy, các bạn nên sử dụng kem chống nắng Langivado để bảo vệ làn da khỏi những tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp bạn tránh được những hiện tượng lão hóa, nám và ngừa ung thư da. Vậy là chúng ta đã kết thúc series 6 sai lầm khi sử dụng kem chống nắng rồi đấy. Hy vọng với những chia sẻ bổ ích đó, các bạn sẽ hiểu hơn về kem chống nắng hãy like và subscribe kênh Lucky Video Tinh hoa mỹ phẩm Hàn Quốc để đón xem các series mới về mỹ phẩm nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với series 6 sai lầm khi sử dụng kem